cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó thì mẹ chồng cảm nhận gì về cô con gái này thì à, thằng con nó dẫn về thì nó giới thiệu là bạn gái nó là thấy à, vậy thôi <laughs> cho nó làm quen luôn rồi từ từ có tháng hai tháng gì đó rồi cưới luôn không <laughs> dạ. nhưng mà ờ, cô, có chịu không có chịu tại vì nó cũng cô quen gái này không chịu thấy nó vui vẻ vui tính với hơn nữa nó cũng thằng trai nó cũng nhiều ghệ gọc mà nó về nó không có nói là cưới đứa nào thôi tôi chịu đứa này thôi, chịu luôn dạ. <laughs> còn không biết nàng dâu thì sao nhờ khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng thì sao ấn tượng điều gì không à, lần đầu tiên à, chị gặp mẹ thì à, thấy là mẹ rất là hiền mẹ hiền mà mẹ là giống như là cái tình cảm mẹ khi mà nói chuyện với mình á giống như một gia đình vậy đó à, gia đình ai cũng hiền hết trơn á yeah. Dạ. nên là cảm thấy uh, thương lắm Đừng nhà đừng lắm, dạ. đừng gửi lắm Rồi cái ngày đầu làm dâu đó Thì cô dâu lo cho mẹ chồng như thế nào? Cô dâu thì nó cũng được mà điều Tôi hơi ờ, cái lâu lâu cũng như mở thấy gì cái hơi lãng lãng tay cái nói chuyện nó la lớn nó la lớn nhiều khi cũng hơi giận giận nói ủa sao nhỏ này nó dám nạt mình ta thì cũng hơi giận giận rồi nhớ lại chắc mình không nghe nó mới nói lớn <laughs> dạ, dạ tại vì ờ, mẹ hơi hơi bị lãng tai giống như là ừ, có khi thì mẹ nghe rõ có khi mẹ nghe giống như bị chập chờn vậy á à. dạ rồi cái ờ, nhiều khi nghĩ rồi ờ, mình nói nhỏ chắc mẹ không nghe đâu cái hồi đó nó nhớ chưa mẹ ơi sáng xuống cái mẹ ơi cái đây làm làm mà la dữ vậy <laughs> mẹ mẹ khỏe không <laughs> dâu có nấu nướng rồi giặt giũ dọn nhà dọn cửa này kia cho thì nó coi như là nó cũng làm phụ mà điều nó ít cũng như nó đi làm tối ngày rồi ờ, mình ở nhà thì ờ, cơm nước bị gì nó đi sớm về tối không à rồi ở nhà thì nấu cơm nấu nước ăn cũng lay quay trong nhà rồi sáng thì nó chanh cháo thì ở nhà giữ tại vì à, à, công việc của chị thì à, cũng giải trí em cũng hát đi hát á ừ. đi ờ. diễn nhiều khi à, đi à, khuya rồi sáng lại đi sớm mẹ thì dậy sớm lắm nhiều khi bốn năm giờ thấy mẹ dậy rồi cái em còn ngủ <laughs> mẹ làm hết trơn à rồi mẹ thì lại ăn chay trường nữa à. mà nhưng mẹ nấu đồ ăn mặn rất là ngon cực kỳ ngon luôn á bây giờ mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu điều gì cũng như nó thì vui tính lắm rồi thích chân cái là cô bác bên chồng rồi dạ. tới nó chào hỏi vui vẻ là điều đó là quý để quyền linh cũng như thấy nó không ừ, phải như dâu con người ta nó vui vẻ tuy mặc dầu nó không có nhà thường nhưng mà ví dụ gặp chị em đồ mà bên cô lên chơi vui vẻ không ừ, có phải là nó làm thịt thì cũng hợp với nó ừ, hơi hợp nhất là của hai mẹ con là nằm tám với nhau về à, mỹ phẩm với quần áo <laughs> Vậy là chắc chị cũng hay mua tặng mẹ lắm đúng không? Ừ, cũng ít lắm Lộc Tại vì à, ở chung một nhà đó Rồi dạ. nhiều khi cái chị công việc chị đi thất thường Cái à, chị hay à, nhờ ông xã hoặc là hay ừ mẹ ơi hay không con con không mua quà tặng mẹ được thôi mẹ mua theo ý thích đi con sẽ giống như mình lì xì để cho mẹ mua thôi à. chứ ít có khi để chở mẹ đi mua lắm nhưng mà tư vấn cho mẹ <laughs> nhiều khi mẹ mẹ coi cái mẹ ôi chút ơi cái này được không mày đúng không con dạ cái hai mẹ con nói chuyện tư vấn cho mẹ ờ mẹ cái đó được đó mẹ cái này hay nè tức là giữa mẹ chồng nàng dâu giống như hai người bạn vậy đó dạ. à, rất là Đúng dễ rồi. thương tức là trao đổi với nhau tất cả vấn đề này kia không có ngại ngùng gì hết trơn á nhưng mà chắc em nghĩ cũng không tránh khỏi những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ đúng không chị cũng có lộc à, cũng có đôi khi á tánh chị thì thẳng ờ nói bộc phát thấy cái gì cái nói ờ mẹ ơi sao vậy rồi hay hoặc là nói là nói với ông xã là anh ơi sao sao sao giống như ờ mẹ không dẹp đó rồi hay là ờ anh ơi tại vì mẹ thì tánh mẹ gọn gàng á dạ. đồ mà thấy quất lung tung là mẹ dẹp hết à cái tìm không ra cái cũng cũng <laughs> bực cái à, mét ông xã mẹ dẹp của em mất tiêu rồi <laughs> cái mẹ nghe được mẹ buồn mà mẹ không có nói rồi cái lâu lâu cái mẹ nói dọn dẹp cho nó mà nó cằn nhằn hoài nó tao không thèm làm <laughs> nhưng mà mẹ giận không có như mẹ người ta dạ. gọn ghẻ chứ cô không có thích bừa bãi gì đó dạ. rồi chăm sóc con cháu thì sao bà nội chăm sóc hay là ai chăm dạ, sóc? Dạ bà nội chăm sóc từ bà lúc chăm... mà mới sanh tới giờ luôn Lúc đi sanh thì ai lo cho mẹ của cháu? dạ bà nội luôn bà nội <laughs> luôn chắc em em nghĩ là có nhiều kỷ niệm cái lúc mà đi xanh lắm đúng không chị đúng rồi khi mà chị à, đau bụng xanh là lúc 6 giờ sáng yeah. Dạ. là ông xã đưa đi là lúc đó là ba đã bệnh rồi mẹ đang chăm sóc ba đó ba là bệnh nặng nữa mà vừa chăm sóc ba rồi vừa nhín thời gian để chạy vô bệnh viện rồi lúc đó lúc ông nội còn là ông nội đau mà ráng chở bà nội để vô chờ dạ. đứa cháu mà từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều chị mới ra phòng hồi sức rồi vô là chỉ nhìn cháu được một cái thôi rồi ông nội đau đó lại phải chạy về rồi bà nội lại phải chạy về chăm cho ông nội ba của bé ở trong bệnh viện với chị đúng 3 ngày thì về nhà là bắt đầu 3 ngày đó là bà nội tất bật vừa chăm ông nội vừa chăm bé vừa chăm mẹ luôn thương bà nội không dạ hầu như là mẹ không cho em làm bất cứ cái gì hết á mẹ làm hết mẹ nói sợ sau này rồi bệnh mẹ nói hồi xưa tao khổ không có ai chăm bây giờ thôi giờ để <laughs> để tao chăm cho con dâu con đừng làm gì hết trơn á thương mẹ lắm tại vì mẹ em dưới quê làm lớn tuổi quá rồi bị bệnh già á không có lên thăm được nên là bao nhiêu nặng nhọc là dòng cho mẹ hết <laughs> em ít có khi được thổ lộ với mẹ ở nhà thì mẹ con cứ tìm cái không khí vui vẻ để cho gia đình vui thôi chứ ít có khổ lộ rồi mẹ con thương mẹ hay gì không có nói được hôm nay là nhờ chương trình mẹ chồng nàng dâu thì mới nói được những cái lời đó rất là thương mẹ thương như mẹ ruột vậy đó có giờ cô giận dâu gì không như giận nhiều khi cũng giận giận rồi nó nó nói hơi lớn tiếng đó à, nãy hơi giận giận ngữ hơi cái mình nói nghĩ giận để làm gì sống chung chung nhà mà giận để làm gì bỏ qua giận giờ đó thôi cái bắt đầu nó thôi kệ đi giờ không có giận hờn gì trơn những cái lúc mẹ giận á là chị có biết không biết tại vì mẹ giận dễ thương lắm <laughs> mẹ sao mẹ sao mẹ có mẹ mẹ mẹ giận đang nói chuyện nghe cái mình mình nói giống như mẹ chỉ đâu được này kia cái giận cái em ru <laughs> giận dạ, không nói chuyện tới giận dạ, như nít cái, vậy hả dạ cái mẹ giận hả chị mẹ thôi mẹ ơi mẹ nói chuyện tao tao bực bội quá <laughs> à. dạ tính nói lợi cũng như là đã ngày nào làm tin buồn buồn thôi mình nói nhưng chứ. mà mẹ không có giận lâu xíu à nhưng mà không biết là hai vợ chồng chị á có bao giờ làm cho mẹ phải khó xử không ừ, cũng có tại vì vợ chồng chung sống thì không tránh được những cái lúc cãi giả đó thì đôi khi cái ờ, bộc phát quá cũng cũng la lên thì mẹ là người cưỡi giữa mà mẹ là mẹ nhưng mà hầu như đa số là mẹ chỉ bên chị thôi mẹ ít có bên ông xã lắm mẹ thấy chị buồn là mẹ lên nó đầu hai mẹ con ngồi tủ thủy là kêu thôi kệ nó đừng buồn vậy đó mẹ ngồi mẹ phiên hoài vậy Thôi, hôm nay thì à, ông xã em có gửi cho chương trình một bức thư để xem à, bức thư đó ông xã nói điều gì con cô nói gì nha yeah. Dạ. rồi hai tờ giấy luôn gửi mẹ và vợ hai người con yêu thương nhất mẹ ơi con rất là thương mẹ nhiều đêm ngủ con cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được vì suy nghĩ và lo cho mẹ nhiều lắm kể từ khi ba con mất con biết mẹ buồn nhiều lắm kể cả chúng con cũng vậy nhưng con cố giấu nỗi đau mất mát lớn nhất đó và cố vượt qua để còn lo chăm sóc cho sức khỏe của mẹ nữa vì đời con mất ba rồi chỉ còn có một mình mẹ thôi nhiều lúc vô tình con thấy mẹ nhớ ba mẹ nằm mẹ khóc á lúc đó con đau lắm con xót xa dối cả con tim của mình mẹ muốn bước tới an ủi mẹ nhưng con không dám con sợ con sẽ òa khóc rồi làm mẹ buồn thêm nữa con chỉ mong sao mẹ vượt qua nỗi đau này một nỗi buồn lớn nhất đó để có tinh thần lạc quan sống khỏe sống thọ với các con mẹ nhé con biết mẹ rất thương vợ con luôn coi vợ con như con gái ruột của mẹ nếu như trong quá trình vợ con làm điều gì làm mẹ không vui hoặc là hai mẹ con chưa hiểu nhau về một điều gì đó lỡ làm mẹ buồn lòng thì con xin mẹ mẹ bỏ qua cho hai vợ chồng con mẹ nhé vợ ơi em là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh em luôn hy sinh và dành điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của chúng mình anh cảm ơn em Thay anh chăm sóc mẹ Những lúc anh đi diễn xa nhà Anh mong em xem mẹ anh như mẹ ruột của em Và có điều gì chưa hiểu cứ ngồi lại tâm sự với mẹ Để gia đình mình luôn vui khỏe Tránh những chuyện nhỏ không cần thiết mà hiểu lầm nhau Đừng làm buồn lòng mẹ, vợ Thương mẹ và vợ nhiều lắm Đây là những dòng chữ, à, những cái tâm sự của con trai mình Cô cảm nhận thế nào? cảm thấy xúc động anh <laughs> của mềm yếu lắm cô hãy khóc yeah. cầm không có được cô miệng giọng con vương tan cô hoài miễn sao gia đình mà thí dụ có nghèo chẳng mà hạnh phúc vui vẻ là điều tốt nhất yeah. Dạ. đó. mà thí dụ giàu có mà không không hạnh phúc cũng không có vui nữa diện linh đó cô muốn cho mong muốn sao dâu con trong nhà được hạnh phúc vui vẻ là cô nguyện vọng cô bao nhiêu đó, chị thấy sao về bức thư của ờ, ông xã mình lần đầu tiên nghe ông xã nói nhiều vậy luôn á tại ở nhà ảnh ờ, cà rỡn không à <laughs> có tâm sự cũng giống như nói chơi vậy đó lần đầu tiên là chị cảm giác được là những cái lời mà ông xã gửi gắm chị rất là xúc động cũng như là nhắn với ông xã là em sẽ cố gắng hôm nay thì à, em cũng muốn nói gì với mẹ chồng của mình hay không con chưa bao giờ nói là con thương mẹ ngày hôm nay là con nói mẹ là con coi mẹ như mẹ cuộc thứ hai của con vậy đó nên là con có sai sót gì thì mẹ bỏ qua cho con thì vậy mẹ cũng cảm ơn con muốn mẹ mong muốn sao mà con được như vậy mãi mãi tới cuối đời mẹ tại vì bây giờ mẹ chỉ sống với vợ chồng con bây giờ ba con nó mất rồi con nói nhiều vậy được cái nhiều mẹ lúc đầu mẹ nói không được <laughs> chúc cho hai mẹ con mãi mãi như thế nhớ mỗi ngày ôm mẹ một vài lần nha dạ. để chia sẻ những cái à, nỗi buồn của mẹ rồi cũng sẽ qua thôi tặng cô món quà của chương trình để uh, hôm nào nhìn cái hình lê lộc nó nhớ ra tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu dạ. một kỷ niệm với chương trình nha dạ.